Một hành trình được khơi nguồn cảm hứng từ những thương hiệu đẳng cấp toàn cầu để khám phá một biểu tượng trương tồn vượt thời gian. Và bước vào cuộc sống với tâm thế lớn. Trải nghiệm dịch vụ theo tiêu chuẩn đặc quyền để cuộc sống hàng ngày là những kỳ nghỉ sang trọng nhất là một phần của niềm tự hào quốc gia một đẳng cấp thế giới độc tôn niềm tự hào dành cho những ai vinh dự sở hữu là hành trình đi đến sự hoang mỹ. Grand Marina Sài Gòn Biểu tượng của vị thế quốc tế